lòng em đi quay gót giờ lại cây rừng trên khóe mi đò đã xa bên không hẹn ngày trở về nơi bên sông chờ bao mùa thay lá giữa ánh trăng mờ giọt lệ rơi rớt có mấy ai thương cho người vì thân như bên đời đó em rời xa để chúng mình yên quên nghèo anh đâu thể lường trước em giờ đang xa hoa nhung gấm phố thì đèn màu để che mất che mất chữ yêu chữ thương chữ chờ chỉ đợi em vọt hay đêm cất thành đô em ơi nơi em có yên mình có như em thầm ước đừng nhìn lại sau để chúng quên nghèo hay theo con đường ở đằng trước chỉ trách sợi tơ sao quá mong manh chẳng giữ được nhau ở kiếp này chỉ một khi sau tôi có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tay anh cứ từng mình như bên đời đợi để thấy em về dù xa xăm không giữ em lại chẳng phải hết thương mà để em đi trong âm thầm có đau có tiếc có thương nhưng anh sợ sợ những em rồi không lo em nổi cuộc sống không em tôi tự mơ thì bà bên sông dưới trăng hẹn thề là dù đau thương đến vạn lý đổi lấy cả đời đau thương như bất để đời đổi lấy em yên nơi chốn đau thật thì xin kiếp xa chạy cách rồi biết ca hát cầu chúng nơi chúng xa hoa người già có những ước mơ xa một kiếp này em ơi âm êm sẽ chẳng mộng mình anh hơi kiếp này sao không nắm lấy hạnh phúc ai này sao không trong thay